Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phùng Đức Anh, đến từ lớp 2D, trường tiểu học Yên Đổ 1, tham dự cuộc thi Những cuốn sách tôi yêu. Các bạn thân mến, cư xử đúng mực là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chính chắn, trưởng thành của một con người. Cách xử sự đúng mực cũng phản ánh tính cách và phẩm chất của người đó. Việc học cách cơ sở đúng mực nên được bắt đầu ngay từ trong gia đình bởi đây không phải là năng khiếu thiên bẩm mà là một kỹ năng sống cần phải trải qua quá trình học hỏi và rèn rũa thì mới học được. Cuốn sách nhỏ này sẽ đưa ra cho các bạn đọc những tình huống cụ thể cùng bài học ứng xử mà từ đó chúng ta có thể học được rất nhiều điều hữu ích cho quá trình phát triển và tự hoàn thiện mình. Trong một lần được mẹ đưa đến hiệu sách Thái Nguyên mình rất là vui khi mình đã tìm được cuốn 55 cách để cư xử đúng mực của tác giả Nguyễn Thu Hương nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Đó cũng chính là cuốn sách Đức Anh muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. 50 năm cách để cư xử đúng mực là tập sách gồm 15 cuốn. Quyển sách nhỏ nhưng trong đó mang nhiều lời hay ý đẹp, hướng dẫn cách cư xử đúng mực không chỉ cho chúng ta mà người lớn cũng có thể học tập với 55 câu chuyện những quy tắc ứng xử được trình bày rộng rãi từ cư xử trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình, ở trường, khi tham gia giao thông, khi ở nhà có khách hoặc khi các em được bố mẹ đưa nơi công cộng như công viên hay nhà hàng khi đến dự bữa tiệc ở nhà bạn bè người thân các bạn biết không mình đã rất là thích thú và reo lên khi lật dở từng trang sách khi thấy các hình ảnh gắn với nội dung từng câu chuyện 50 năm cách để cư xử đúng mực có nội dung gần gũi, kiến thức được tác giả chắt lọc ngắn gọn, dễ hiểu, rất phù hợp với chúng mình. Chưa kể mỗi vấn đề được minh họa bằng các hình ảnh giúp chúng ta hình dung mọi thứ rõ hơn, ghi nhớ lâu hơn. Cuốn sách được in khổ nhỏ không quá dài nên rất thuận tiện để chúng mình mang đi khắp mọi nơi, đọc bất cứ lúc nào. Khi đã mở cuốn sách chắc chắn các bạn sẽ rất thích thú với nhiều kỹ năng sống khác nữa. Chúng mình hãy cùng lên kế hoạch đọc sách và ghi lại những điều mình thu được để làm hành trang cho cuộc đời các bạn nhé. Hy vọng với những chia sẻ của mình các bạn biết được giá trị cũng như sự thú vị của cuốn sách này nhé. Ngày hôm nay chúng mình đến với thư viện của trường tiểu học Tiên Đổ 1 để tìm 10 năm tập cuốn sách hay về kỹ năng sống. Chắc chắn các bạn sẽ thích và yêu việc đọc sách hơn để có tri thức và làm hành trang trong cuộc đời là và tự hào mình của trường tiểu học Yên Đỗ 1 các bạn nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình giới thiệu sách hay mỗi ngày nhé